gì nữa nói đi đi thể dục với bố các bạn nhá à. bây giờ mình sẽ ăn kem các bạn nhá à. Cái kem này đây các bạn ạ đây các không ờ. bị rơi đâu chặt lắm các bạn ạ các bạn ơi biết đây là cái gì đâu đây này các bạn nhìn này cái đây là cái gì không ốc quế đấy các bạn là ốc quế <laughs> ốc quế nay à, bố mua cho Tâm Tâm à, một que kem này rồi à, một cốc à, trà chanh này ờ. mời các bạn ăn nha rồi Đợi bố mời đi ừ, đấy các bạn xem à, khung cảnh ở Bắc Ninh rất đẹp đúng không? đi, bố mời các bạn đi. Đấy rồi, ông mời ấy. Mời các bạn đi. Đấy bố mời rồi bố nhá à, à, ăn kia ăn hột hột gì đấy nhỉ hồ dương. dương với trà chanh nhá các bạn nhá mình mời đi ừ bố mời uh, các bạn uh, ăn uh, hột hướng dương với uống nước trà chanh cùng với tâm tâm nhá mình đang giải lao ăn trưa các bạn ạ đâu buổi chiều mà con giải lao ăn buổi chiều các bạn ạ à. gì vậy nhờ kem kem à hai hai cái kem một kem sâu một kem bạc hà ừ. với một cái ốc quế ừ. wow các bạn ơi cái này cái này cứng hơn đấy các bạn cái này cứng hơn ừ. đây khung cảnh bắc ninh đấy các bạn xem đẹp không buổi chiều ở bắc ninh đấy bố tía mình lên kia nhỉ ừ. Đến kia kìa. Ừ, đấy, đẹp không? Đây này, lên này, đây này, lên đây này. Ừ. Hay là đi luôn bố đi. Không, mình uống nước đã. Con mang cái kem ở đấy nhá. À. Con mang kem ở đấy rồi con ăn luôn bố nhá. Ừ. À sốt ho đau họng khó thở mang đeo khẩu trang tránh tiếp xúc với người xung quanh không bảo hôm nay à, tâm được bố đưa đi à, chơi ở công viên đấy à, mùa covid tuy không có tiền nhưng mà vẫn phải à, chắt bóp cho à, con đi chơi một hôm à, nhốt con ở nhà hai tuần rồi 17 tuần à, 17 tuần rồi mình ở nhà lâu bố không cho mình đi chơi ờ, các bác xem à, mùa covid có khổ không có vất vả không trên này cũng rất là ít người đi uh, uống nước ra ngoài đấy ở đây uh, bây giờ bị uh, cô lập rồi hai bố con chỉ có chừng này thôi các bác xem ủng hộ cho kênh tâm tâm được uh, phát triển để uh, kiếm uh, hộp sữa nhá Xin chào tất cả các bạn nhé Hôm nay bố với Tâm Tâm đi chơi ở công viên đấy Còn công viên ở Băng Ninh có đẹp không à Đẹp rất là tuyệt vời luôn các bạn nhỉ tòa nhà cao quá Bắc Ninh thật tuyệt vời phải không các bạn một khung cảnh thật là yên bình luôn đây là con bò và có rất là nhiều người à, sẽ không biết được là con bò là con gì nhỉ toàn cảnh Bắc Ninh đẹp tuyệt vời mùa Covid nhưng mà chúng ta vẫn phải đi ra ngoài để à, hít à, cái à, không khí trong lành các bạn ạ